À, mến chào quý vị và các bạn à, Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Thì à, ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất Có diện tích là 262 hả anh? 262 Có thổ cư không em? 262 2.200 mét vuông Đó tại ấp Bào Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ừ, miếng đất này à, nằm trên mặt tiền đường đất đỏ đây. Thì à, miếng đất này, cái đường này thì đang à, chuẩn bị đổ bê tông rồi nha quý vị. Ừ, đã ủi hết rồi. Thì trước khi đi vào chi tiết của miếng đất thì sẽ quay sơ một vòng cho quý vị xem. Ừ. Điện, đèn đường nhà dân cư ở rất đông nha ở xung quanh này có nhà ở hết nha đường rộng khoảng 6 ờ, mét rồi đây là cái ờ, vị trí của cái miếng đất nha có mặt tiền là khoảng 14 ờ, mét có trên đất có cái căn nhà cấp 4 từ đây qua tới hàng rào bên đây Rồi, đi sơ một vòng cái phía ngoài tại vì cái hiện tại là đang có người ở trọ nha nên không vào bên trong đất thì à, đã xây hàng rào hết rồi đi vào miếng đất kế bên trên đất thì à, có cây ăn trái nha quý vị cây ăn trái nhưng mà không có chăm sóc nên nó không có đẹp bưởi nè rồi à, xoài xây hết hàng rào cái sổ này thì à, em sẽ để ở phần cuối video nha quý vị à, chú ý theo dõi dùm quý vị xem thì ờ, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là bấm ờ, like, share, chia sẻ để cho quý vị có nhu cầu chúng ta có thể biết và mua đó đi tút qua bên kia xây hàng rào bao hết rồi nha căn nhà cấp 4 thì cũng khá rộng nha quý vị nhà chữ L hôm qua có một cây mưa khá lớn miếng đất là khá vuông vức nha ranh giới rõ ràng hết ừ, hàng rào xây kín giá của chủ đất đưa ra cái miếng đất này là hai tỷ rưỡi nha quý vị 2 ừ, tỷ rưỡi ở đây thì chúng ta xây nhà đồ ở thoải mái làm vườn rồi thì à, báo luôn cho quý vị thì từ đây cái miếng đất này chúng ta đi ra ngoài đường DT 750 là khoảng 100 à, mét khoảng 100 mét thôi cách khu à, công nghiệp Tân Bình khoảng 6 km và từ đây chúng ta đi ra trung tâm xã chợ trường học ủy ban thì khoảng 3 km nha đường DT 741 3 km Rồi, một lần nữa à, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng vườn và đất ở. Tổng diện tích là 2,2 à, xào, 2.200 mét vuông có 150 à, mét thổ cư tại ấp Bào Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá là 2 tỷ rưỡi cho tất cả nha. Quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và em cũng để số điện thoại ở phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện à, liên hệ nha. Hoặc quý vị cần chi tiết hơn. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.